sắt này mấy cái nhà tài trợ bên ờ, huyện bên chợ đó à. ta mới cho đặng làm hai cái cửa rào này à rồi sau ngày mai là, là làm lại làm cửa rào đồ ủa à. sợ tao ta cấp hòm hay gì <laughs> cũng có mất nói chơi thôi ủa mất luôn hả <laughs> ừ. trời ghê vậy tại vì vô mở cửa không có ai ờ, biết ai rồi vô ginh luôn à. à là không biết nhà chú đó rồi ta mấy cái này là vậy vậy, tính ra là mình, uh quét là có người chết à. chết con không biết rồi mô gì đà phật quét là có người sinh à, ờ, quét là có người sinh đó hả à. ở đây thì mình còn uh, 5 cái nè con gửi chú 2 triệu nha đóng giùm con 10 cái nha một, một cái 2 triệu cái hai triệu. triệu cái hai triệu ờ, hai uh, triệu là mười cái là hai chục triệu ủa mười cái là hai hai chục triệu luôn hả <laughs> ừ. ôi trời nhiều như vậy <laughs> thôi vậy con gửi uh, ờ, 5 triệu ủa quên gửi 6 triệu gửi ba cái thôi ừ. quên tưởng cái 200 ngàn trời là trời hố hố hố rồi hố rồi cô chú ơi dạ trời quên hố ha xin lỗi xin lỗi trời hết tiền ủa bao nhiêu vậy bốn cái à tại đây coi hết à, tiền luôn rồi 4 triệu 4 triệu hả ở đây còn 5 triệu à thôi gửi 5 triệu đi <laughs> <laughs> tiền rồi có ai cho thêm nữa thì uh, cho ờ. hai cái gửi <laughs> dạ à, phước cần thơ xin uh, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hiện tại là phước uh, đang có mặt tại uh, đình hậu thạnh uh, thuộc uh, ấp tân thạnh uh, xã lục sĩ thành à, huyện uh, trà ôn của uh, tỉnh vĩnh long thì uh, phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là một cái ờ, cái nơi cái nơi ờ, cặp bên thôi cặp bên ờ, nhỏ của cái đình là một cái chạy hòm dành cho bà con nghèo và cái chạy hòm này ở đây thì cũng là do công sức của chú à, chú chú tên gì ta chú út chú út à, đã à, sáng lập nên nghe nó sáng lập nghe nó hoành tráng ha ừ. nhưng mà thực chất ra nó có chút xíu vậy thôi bây giờ mình sẽ vào tham quan ở đây là từ thiện tất cả là dành cho người nghèo miễn phí hết nhưng mà mình muốn biết được cái hòm loại lúc đó giờ là như thế nào thật sự là phước cũng chưa biết hòm từ thiện nữa nghe lúc đó giờ nghe nhiều toàn là lúc đó giờ đi mua không à mua à dạ giờ mình vô ha mình coi thử nha à trước này là nó không có cái bản hiệu nha khi mà nhà hảo tâm nào à, hỗ trợ thì à, chốt ở đây thì à, thường <laughs> dán ở đây tặng 10 cái mà 10 cái quan tài cho người nghèo tại xã Lục Sĩ Thành Ờ, thì bây giờ nếu mà người này à, cái, nhà cái, tài trợ nào cái, cho nhà tài trợ à, nào cho thì uh, phải ờ, làm cái bản làm vậy? cái bản ở trên đây là 10 cái thì trong đó thì có uh, Thanh Sơn, Quyên hỗ trợ Mỹ hỗ trợ 7 cái Còn gia đình cô Lư, thì Ngọc Diệp ở Trà Ôn hỗ trợ ba cái Cái này là tháng 9 năm 2022 hả chú? À. Dạ, 22 dạ. thì tính tới thời điểm hiện tại là giờ uh, vẫn còn hả? Hay là hết rồi? Hết rồi à, Hết là rồi cái... Gia đình bác sĩ Triệt mấy cái này À vậy là mấy cái đó là hết rồi rồi về cái này là mấy cái sau cái này là mình làm cứ tạo phương tiện mà chuyện tới nhà cho gia đình ta luôn chứ à, là mình yeah. Dạ. kéo luôn hả ờ, kéo luôn để lên xe honda rồi mình chạy đó, rồi để mình kéo ra cái kéo ra. kéo ra cái đi rồi mình vô trong lúc trước thì ờ, có mấy đứa nhỏ nó phụ đi đi qua bên đây rồi giờ kéo nó đi kéo ra xíu nữa để thằng đi vô rồi Ý. đi ờ, làm ăn hết rồi giờ chú dạ. phải kéo à cái này vậy nếu tính ra đây là không phải là lơi đóng luôn hả chú không không này đặt ở trên đồng tháp á đồng tháp à còn mình đặt về mình số sắt này mấy cái nhà tài trợ bên ờ, huyện bên chợ đó à. người ta mới cho đặng làm hai cái cửa gào này à bắt đầu ngày mai là chị... làm lại làm cửa gào đồ ủa à. sợ tao do cấp hòm hay gì <laughs> cũng có nói chơi thôi ủa mất luôn hả <laughs> ừ. trời ghê vậy tại vì vô mở cửa không có ai ờ, rồi vô ginh luôn à. à. là không biết nhà chú đó rồi ta mấy cái này là vậy vậy vậy tính ra là mình à, <laughs> quét là có người chết à. chết con không biết rồi nam mô di đà phật quét là có người sinh à, quét là có người sinh đó hả ừ. ở đây thì mình còn uh, à, 5 cái 5 cái là của uh, bơi à. của à là hỗ, hỗ trợ mấy cái 10 cái 10 cái vậy là còn xài hết 5 cái rồi đó hả đúng rồi, đúng rồi. vậy là 10 cái đầu kia là đã xong rồi còn giờ là còn ờ, là tính ra 20 cái mà sử dụng hết 15 cái rồi là có 50 cái hồi năm rồi là cho 50 cái à, tính là nguyên năm luôn ừ. chọn năm luôn là cho được 50 cái rồi năm nay là mới đầu năm tới giờ là từ 8. năm 2023 tới giờ là mà hết sử dụng hết 8 cái rồi 8 cái rồi nói chung là tại à, địa phương không hay sao chút này coi như ở đâu ta lại xin là cho thôi ờ à, tại nhiều khi con mình thơ nó xa quá thì phải nói chung ở cũng có cây... duyên gặp ờ, ờ, gặp chú thì muốn biết lại coi ờ, cái trại mình nó làm sao mà ừ. vậy là trại này bên đây mình cũng đâu có tên tuổi đâu phải không không cái này quý ban cũng cũng mới kêu làm cái bản bản để chứ cổng à. đó đó cái à. cổng này làm rồi là chú không phải làm cái bản à vậy đó hả à. vậy là mình cũng mới thành lập thôi không 8 năm rồi 8 năm nhưng à. mà lúc trước giờ không có lễ bản gì hết cứ việc uh, gom góp lại à. rồi ờ, ở trên Long Xuyên đóng mỗi lần mình đặt là như uh, bao nhiêu cái thì họ sẽ chuyển về à, à thì uh, từ 10 cái trở lên là nó chuyển à, 10 cái trở lên chuyển về một cái như vậy là mình đóng là bao nhiêu tiền chút cái này coi như là 2 triệu 2 triệu hả rồi cái tiền uh, thêm cái phần mà uh, gì cao su rồi giải liệm này kia nọ à, cái đó là khác phải không khác nữa. Dạ, cái đó là bên ờ, khác ờ, họ nếu chẳng hạn như người ta mất thì mình xin xin thêm ừ. còn những cái phần phần này thì hỗ trợ miễn phí ừ. không cái Hai đó là mình cái, cái này dán gì ta dán là gỗ ta gỗ cây cây đài loan nó màu hư lắm rồi cái này thì nó bằng cây, cây vườn của mình à. cây tạp nó nói là cây tạp đủ cái cây hết cây trồng có rồi cây gáo có nó tùm lum cây mình cũng uh, ai ai mất rồi liên hệ với mình điện thoại chú chắc cũng để 24 trên 24 24 trên 24 ai mất thôi. thì ờ, mình cứ lại mình chở không có thí dụ như ờ, cái giờ nào cũng không có dám để cho hết pin à. nhiều khi một hai giờ khuya ta cũng xin đó dạ xin nhiều khi mà có người ta tới thì đỡ không có cái bắt với đứa cháu con trong nhà chợ đợi thì bỏ xe xuống chở đi à. thôi thì uh, của nay ờ, cũng ờ, biết vậy nếu mà con con gửi đây cho chú hai triệu cái phải không ừ. vậy đóng đóng giùm con uh, 10 cái nữa đi con gửi hỗ trợ cho mình tại đây uh, 10 cái thì cái này con chích từ quỹ hoàn trả máy ấm của con ra con hỗ trợ thì chừng nào mà hết á, thì chú cứ dùng và đóng tiếp chứ giờ ở đây cũng không có chỗ để nữa không cái này nếu mà ấy dọn thì... dẹp xong cũng để được phải không không để được ờ, hai chục cái là dạ ừ, nhưng mà... thì cũng mong là nó ế ha <laughs> cũng mong là ế đi trời có lúc nào mà hai ba tháng mà không có cho mừng lắm dạ ế nhưng mà thật sự ra thì uh, mấy cái trường hợp mà lớn tuổi á như ờ, trăm tuổi già đó hay gì già bệnh á thì mất á thì thật sự cái đó là điều hiển nhiên quy luật còn những khi mà trẻ trẻ nhiều khi nó biết được cái nó buồn bởi vì mong cho ế đi ế là khỏe nhất mong ờ, cỡ năm sau con quay lại ờ, còn 10 ờ, cái coi cũ luôn có dịp con ghé ngang qua còn chưa cho xong nè con gửi chú 2 triệu nha đóng giùm con 10 cái nha một cái 2 triệu. Cái, cái 2 triệu. triệu. Cái 2 triệu uh, 10, 2 triệu là 10 cái là 20 triệu. Ủa 10 cái là 2 20 triệu luôn hả? <laughs> Ừ. Ôi trời nhiều dữ vậy. <laughs> Thôi vậy con gửi uh, ờ, 5 triệu, ủa quên gửi 6 triệu gửi ba cái thôi. Ừ. Quên tưởng cái 200 ngàn Trời là trời, hố hố hố rồi. Hố rồi cô chú ơi. Rồi để nữa đi xin thêm. Dạ, ừ. trời quên, hố ha. Xin lỗi, xin lỗi. Dạ, hết tiền luôn. Ủa bao nhiêu vậy? 4 cái à. Tại đây coi hết rồi. tiền luôn rồi. 4 triệu 4 triệu hả? Yeah. Dạ. Ở đây còn 5 triệu rồi, à? thôi gửi 5 triệu đi <laughs> Tiền rồi, có ai cho thêm nữa thì uh, cho dạ. Hai cái gửi <laughs> Quên Tưởng là cái uh, cái 200 ngàn, 10 cái Cũng uh, hai mặt trong cái hội từ thiện cũng cảm ơn uh, dạ. uh, em dạ. Phước dạ. ha Dạ, dạ Phước Cần Thơ cái này cũng không phải tiền của con đâu con tiền của quỹ hoàn trả máy ấm Ờ, Hồi ừ. trước con xây cái máy ấm rồi cuối cùng cũng không thành lập được á Rồi tại con không có đủ tư cách pháp nhân Rồi xong rồi thấy vậy con gửi tiền lại cho hết mà, các ờ, cô chú quý mạnh thường quân Thì và sau đó thì cũng còn dư lợi đó Mà cô chú nào không nhận lợi á thì con lập cái quỹ Rồi xong rồi con uh, chi tiêu xài cho mục đích uh, từ thiện uh, Hàng tháng con sẽ báo cáo Điều đơn giản vậy nhưng hàng tháng con báo cáo trừ lại coi còn nhiêu nhiêu tiền Thì đi chỗ con chích chích cho một chút ai gấp thì mình tính gấp còn ai mà đỡ đỡ thì mình tính theo cái giá cái đỡ đỡ có ờ, chẳng hạn như ờ, biết được cái gia đình hoàn cảnh nào mà nghèo khó khăn lỡ mai có ờ, mất á, thì liên hệ trực tiếp với chú để nhận hòm rồi bye bye cô chú nha nghe nói cái chạy thấy dữ dằn ha dòm vô có gì cũng đỡ tại vì nó đây nó đâu phải đóng đâu à mình đóng chỗ khác mình đem lại